Roblox đây các bạn ơi Ok thì ngày hôm nay như mấy bạn đã yêu cầu mình Thì hôm nay mình sẽ chơi game Roblox nha các bạn nha Bởi vì có rất là nhiều bạn không hiểu sao mấy bạn lại thích mình chơi Roblox lắm Vậy cho nên là mình đang suy nghĩ là Không biết rằng mình có nên tạo một cái kênh youtube có tên là Phong Cận Roblox chẳng hạn Để mình à, quay video về Roblox cho các bạn xem không ta Có thể nha Nếu như mấy bạn nào mà muốn mình làm một cái kênh chuyên về Roblox Thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết Và nhấn nút like, like, like, like, like cái video này Thì mình sẽ tạo ngay một kênh làm về Roblox cho các bạn xem nha Ok Thì ngày hôm nay như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì mình nghĩ các bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi cái gì đúng không? Đây, xin giới thiệu với các bạn <laughs> Đây chính là ông ngoại của mình Đen đen đen đen trời sao mà tôi nhìn à, khuôn mặt của ông ngoại tôi, tôi thấy à, sợ quá ta <laughs> thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game có tên là trốn thoát khỏi ông ngoại kinh dị đáng sợ tôi không biết cái ông ngoại trong đây là đáng sợ cỡ nào nhưng mà tôi nhìn cái khuôn mặt là tôi thấy đáng sợ ấy bạn à nhìn khuôn mặt nè <laughs> Ơ nhưng mà khoan từ Tính ra ông ngoại ở trong game này á cũng giống ông ngoại mình một chút xíu ở ngoài đời thật các bạn ạ à. đó chính là giống ở chợ là ông ngoại của mình cũng mập mập giống như thế này chứ ông ngoại của mình không có cái khuôn mặt như thế này đâu nha các bạn nha <laughs> được rồi thì cái trò này á thì uh, mình vừa vô roblox thì mình thấy cái trò này được đề xuất cho mình thì không biết cái trò này chơi sao đây để mình xem coi đi qua cái cửa này hả ta ok đi qua cái cửa nè rồi chuyện gì sẽ xảy ra ui ông ngoại tỉnh dậy rồi oh my god vậy là ông ngoại sẽ đuổi mình hả no no no no no chạy chạy chạy chạy chạy wow, ông ngoại sau lưng rồi No no no Trời trời trời trời trời Ông ngoại này nhìn vậy thôi mà chạy nhanh lắm nha các bạn nha Ủa mình nếu mình bị bắt thì sao ta Rồi Rồi xong nếu như mà tôi bị bắt thì tôi sẽ bị ông ngoại đập cho một gậy Ok, <laughs> hợp lý, hợp lý, ok Được, được, được, được Vậy bây giờ nhiệm vụ của tôi là phải trốn thoát khỏi ông ngoại các bạn ạ à. Được rồi, cái này là nãy tôi test thử thôi Ê, sao có cái hàm răng giả của ông ngoại ở đây vậy Trời ơi, trời Ơi, bây giờ ông ngoại chạy ra rồi đúng không Ok, ông ngoại ơi, đuổi con đi ông ngoại uhm Ê, tôi là tôi phải né mấy cái dũng nước ra thì phải bởi vì cái nước này giống kiểu cái nước xúc miệng của ngoài á nó dính dính nè cho nên tôi đạp vô cái là tôi sẽ bị chậm lại các bạn à hơi bị đáng sợ luôn á ok chạy chạy chạy chạy chạy ông ngoại ơi đuổi con đi ông ngoại <laughs> ok đi qua bên đây ui ủa sao ông ngoại đứng im mà ông ngoại rồi ờ, ông ngoại không đuổi rồi thôi đời để tôi lên trên xem thử coi ờ, ở chỗ này chúng ta có thể thấy là một cái bức ảnh của ông ngoại ôi nhìn khuôn mặt của ông ngoại kiểu giống như là muốn ăn tươi nước sống tôi vậy các bạn à sợ thiệt sự luôn á trời ờ rồi nói, nói chung là, là nhiệm vụ của tôi là phải thoát khỏi ông ngoại trời cái gì đây what sao nhà có ông ngoại cái gì đâu mà bẫy đâu cái kiểu nhìn ghê vậy trời what the hell ok được được được được vậy bây giờ tôi phải vượt có mấy cái bẫy này đúng không cái này là cái gì đây cái này nhìn giống như là một cái đèn laser á bạn mình sẽ ngước lên cao thế này để mình nhìn mình nhảy cho dễ ôi trời ơi cái gì chứ mấy cái đèn laser này làm sao mà cản đường được tôi được không thể cản bước được phóng ra mình nữa không ok đi qua nè ui cái này hình như là cái súp lơ xanh nè rồi tôi hiểu luôn chắc chắn là cái nhân vật à, đứa cháu ở, ở trong cái game này á bạn là rất là ghét ăn rau á cho nên là ông ngoại bắt ăn rau rồi cho nên nhìn thấy mấy cái à, rau súp lơ xanh là sợ lắm mấy bạn à ok bạn ơi bạn tránh đường giúp mình đấy bạn bạn đi chậm quá để mình đi giùm cho đây đây ui cái này là đi trên ống nước đúng không What? ông ngoại siêu to khổng lồ Trời ơi trời Nhìn sợ thiệt luôn á bạn Tôi mà có ông ngoại ngoài đời thật tôi mà như thế này à, Chắc tôi không dám lên thăm ông ngoại luôn á à, Tôi nói đùa vậy thôi chứ ông ngoại như thế nào thì vẫn là ông ngoại của chúng ta Rồi xong té xuống lava luôn Ủa rồi giờ sao ta chơi từ đầu hả đừng có nói với tôi là chơi từ đầu nha ờ không không không không chơi từ đầu may quá làm lại làm lại làm lại trời ơi cái đường ống này nó hơi bị trơn luôn các bạn nếu bây giờ mình chỉ cần gọi là à, lướt nhẹ ra bên ngoài cái mép của cái ống cái thôi là mình sẽ bị trượt chân mình té xuống dưới liền bởi vậy cho nên là tôi phải đi thật là từ từ cẩn thận các bạn à tính ra là game roblox này à, nó không có giống như minecraft à, là nó nó di chuyển rồi là sao ta có vẻ là nó hơi khó hơn á sao á tôi cảm nhận là như thế còn bạn nào thấy minecraft với roblox bạn nào thấy game nào dễ chơi hơn hãy comment xuống bên dưới tôi biết nha ok còn chỗ này gì đây Sao trên kia có mấy củ cà rốt rơi xuống vậy Hình như là nhiệm vụ của tôi phải né mấy củ ra thì phải Hí u, Chỗ này phải nhảy lên nè Ôi dạ, dạ dạ dạ Trời cái gì chứ mấy cái trò né né này là tôi uh, hơi bị đỉnh Được được được Ui Uh, tôi mới thấy có một cái ông bị cái uh, súp lơ xanh nó đè lên cái sống đầu bốc hơi luôn bạn ơi trời ơi lại là mấy cái hàm răng giả của ông ngoại nữa không biết là ông ngoại có bao nhiêu cái răng mà ở đây nhiều hàm răng giả chứ vậy oh my god nhảy qua nè rồi rồi rồi chỗ này là hình như chỗ này là phải nhảy qua cái bóng đèn lên được không ờ à, lên được lên được lên được trời rồi qua qua qua qua Ôi, tôi thấy ông ngoại tôi đang ngủ bên dưới kìa bạn Ôi, dưới nước này hình như dưới này là ừ, nước xà phòng thì phải ông ông ngoại đang ngủ ở trong nước xà phòng hết ta ồ oh, cái này là gì đây quần áo với lại tất của ông ngoại hả trời thì có nói là đạp vô mấy cái tất này là sẽ bị uh, chết nha <laughs> ờ, có khi nào đây là cái tất của ông ngoại uh, để uh, hình như là chắc cũng mấy tháng rồi chưa giặt cho nên là mình đạp vô cái là mình sẽ bị uh, <laughs> chết hay sao các bạn ạ à? thiệt sự sợ thiệt sự ok đi qua nè đi qua nè chỉ cần uh, cố gắng uh, lách lách làm sao cho nó khéo khéo xíu là sẽ không lo bị té xuống dưới bạn ạ à. ủa mà sao từ nãy giờ tôi không thấy ông ngoại đuổi tôi ta ông ngoại nằm ngủ hoài luôn các bạn ok không sao à, đỡ hơn là phải vừa chạy <laughs> vừa chạy vừa vừa vừa vừa vừa trốn ông ngoại là hơi bị mệt á chỗ này là gì đây kéo cái này xuống à rồi tôi hiểu luôn kéo này xuống cái này sẽ bung bung bung lên nè mình phải nhảy qua nè mình chỉ cần gọi là lâu lâu xíu thôi là cái đó nó sẽ sập xuống lại chắc là như thế ok qua bên đây rồi cái này là gì đây à bám vô cái này à, trượt qua rồi qua nè ờ, Cái này lại tiếp tục là tia laser hay sao á Né Cái này ờ, cái tia laser này thì dễ thôi ờ, Qua bên đây Sử dụng các tấm ván để vượt qua hả Là như thế nào ta Là lấy cái ván này hả À rồi rồi hiểu rồi hiểu rồi Bây giờ mình sẽ lấy cái tấm ván này Sau đó mình đem qua bên đây rồi Sau đó mình để ở đây để mình bắt cái cầu mình đi qua các bạn ạ à. Rồi rồi hiểu hiểu hiểu ok <laughs> tính ra game này thú vị phết nha à, không biết là ở trong roblox là có game à, bà ngoại kinh dị không ha tôi nghĩ là có đó chắc là tập sau tôi sẽ chơi thử game bà ngoại kinh dị thử xem coi có cái bà ngoại kinh dị với ông ngoại kinh dị ai, ai sẽ đáng, sợ hơn các bạn à thiệt sự luôn á ok vô đây vô đây rồi lấy cái tấm ván nè đây đi qua bên đây hình như là cần một tấm ván thôi là đủ rồi hay sao á đi qua đi qua đi qua ủa một khoan từ tôi đâu cần nhiều đâu ta tính ra tôi qua bên đây xong tôi lấy cái tấm ván này xong tôi đem qua đây ủa là được rồi tôi cần gì tôi quay qua quay lại tôi lấy lần ba tấm ván làm gì trời mất thời gian thiệt sự luôn á ok rồi rồi rồi nhảy đến đây ui trời ơi tôi thề tôi không thích cái bắt cua ở trong roblox tí nào hết tôi cảm giác nó nó nó khó hơn là nhảy trong minecraft nhiều luôn á bạn à cũng cũng không nhiều lắm nhưng mà <laughs> nó, nó hay dễ bị bị trượt chân á bạn cho nên là mình cũng ờ, không thích ờ, bắt cua ở trong roblox cho lắm ok hình như đằng sau lưng của mình cũng là hai bạn đang chạy chạy chạy trốn khỏi ông ngoại đó <laughs> ok nhảy xuống dưới đây rồi à, tiếp theo là gì đây ủa ui rồi rồi rồi, rồi. có bị chết vậy đâu no. ui trời xoay mấy vòng luôn trời ơi ôi sao nằm im rồi no à đứng lên được trời tôi cứ tưởng là là bị té xong đầu thua luôn rồi chứ ok qua bên đây rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái gì đây bánh quy nướng tươi của bà hả ồ bánh quy của bà ui ồ oh, rồi tôi hiểu rồi hình như là mình ăn cái bánh quy là mình sẽ to lên hay sao á đâu ăn thử coi uh, rồi rồi rồi rồi mình phóng to thế này sau đó là mình sẽ chạy nhanh hơn mình sẽ nhảy cao hơn rồi sau đó mình sẽ nhảy uh... có một ông rơi xuống dưới rồi kìa đấy rồi ơi cái này ờ, cái này dễ cái này dễ cái này dễ mình biến to lên là cho nên là mình nhảy khá là xa các bạn ạ à. cho nên là cũng uh, không khó lắm ok nhảy qua nè nhảy qua nè rồi dạ dạ dạ dạ chị nhanh dữ ta bánh quy của bà <laughs> giống kiểu uh, thuốc thần vậy các bạn ok rồi qua bên đây thì mình lại nhỏ lại rồi ok ok rồi nhảy qua đây Ủa Sao cái tấm dáng này tôi thấy nó không được an toàn lắm bạn ơi Giống kiểu nó gãy Ui Ui nó gãy thiệt <laughs> Nó gãy thiệt các bạn ạ à. à, vậy là mình phải nhảy nhanh qua đúng không Ok rồi nhảy nhanh qua nhảy nhanh qua Không thôi nó sẽ bị gãy Ok Ờ à, May đấy nha Tính ra nhà của ông ngoại nhìn vậy thôi mà nguy hiểm phết các bạn ạ à. Nhiều uh, Nhiều bẫy phết hơi, Tôi hơi bị sợ rồi đó nha Ok rồi qua bên đây qua bên đây Ờ Tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì đây Ủa Có cái gì nhìn giống cái cục vàng chứ à quả mận vàng hả quả mận vàng á là mình sẽ lấy cái này á ok lấy nè ui what cái gì vậy ủa ông ngoại bây giờ là ông ngoại có nguyên một cái con nhện ờ, người máy khổng lồ luôn các bạn ơi trời trời trời trời hơi bị xịn nha ôi hình như là bây giờ nhiệm vụ của mình là phải là phải bắn cái con nhện này ok mình vừa chạy mình vừa bắn nè từ từ từ từ để tôi canh để tôi canh bắn nè ui ui ui ui ui ui bắn bắn bắn bắn ơ tính ra là ông ngoại ờ, cưỡi con nhện này thôi nhưng mà nó cũng không đáng sợ lắm ha tại vì nó cũng không có mạnh lắm nó nó nó chỉ được một cái là nó chiếu được cái tia laser thôi chứ nó cũng không có gì đáng sợ lắm mấy bạn à ok ồ <laughs> rồi xong tôi nguyên này, à, nhanh vậy oh no ông ngoại đã chìm xuống dưới ok tính ra là cũng dễ không quá khó bạn à. ủa ở trên kia có gì vậy hình như là tôi phải không ta hình hình như đó đó đó là tôi thì phải à hình như là bây giờ tôi chỉ cần vượt qua bên đây thôi là tôi thắng rồi các bạn ạ à. được được được cái gì với cái này dễ ui ông ngoại tỉnh dậy rồi ông ngoại tỉnh dậy rồi No, chạy đi không ơi No, yên tâm đi, yên tâm đi Ông ngoại nhìn vậy thôi, chứ ông ngoại đuổi hơn Tôi chứ đấy, ông, ông ngoại chỉ chậm đó Tôi, <laughs> tôi sẽ chạy thoát được rồi ra Ôi god, nhìn nhìn gương mặt của ông ngoại kìa Hơi bị đáng sợ luôn <laughs> What the hell Chạy đi, chạy đi, chạy đi Ok, tôi hy vọng mà tôi thoát được, tôi hy vọng mà tôi thoát được Chị nhanh lên, chị nhanh lên Ôi, ủa rồi Sao ông ngoại đứng im mày Oh my god, oh my god, qua đây, qua đây Bơi để... Uh Bơi đến tự do hả? Ok, vậy mình bơi bên kia hay là mình thắng đúng không? Rồi, rồi, rồi bơi để bơi qua nè Ủa? <laughs> cái này là bơi hả trời? Ủa cái này là bơi hả? Sao tôi nhìn nó không giống bơi lắm các bạn ơi, tôi giống... Ủa, đâu vậy? Tôi đâu vậy? Ủa? Ủa sao, sao tôi chìm xuống nước rồi À đây đây đây tôi lên lại rồi Tôi tưởng là tôi chìm xuống nước luôn rồi trời Thiệt sự luôn á Ok nhảy lên đây cố lên cố lên cố lên sắp thắng rồi sắp thắng rồi <laughs> sắp thoát được khỏi ông ngoại rồi các bạn ơi <laughs> nhà có ông ngoại nhiều bẫy quá ok nhảy lên đây nè rồi sau đó là qua bên đây qua bên đây ơi lại là mấy cái ống tròn tròn này trời tôi thề với bạn luôn á là mấy cái ống tròn tròn này tôi ghét ghê luôn á nó, nó cứ bị chân trơn thế nào bạn nhảy khó khó chịu thiệt sự luôn á ok qua bên đây rồi nhảy lên yeah yeah yeah yeah nhưng mà hình như là mình để ý là cái Roblox hình như là nó có ừ. cái phần à, bám tường hay sao các bạn cho nên là ừ. có những cái đoạn mà nó cao ơi là cao thì mình có thể bám tường mình lên được bám tường lên nè ừ. bám lên bám lên yes lên tới nơi các bạn ơi ok hợp lý và mình đã lên tới đây ủa có, có tính thời gian hay gì không ta thời gian uh, ờ, máy chủ cứng là sao à là cái thời gian mà người ta vừa có cái trò chơi nãy hả ồ oh, ok ok ôi Mấy bạn ừ. nhìn skin của tôi đang đứng ở trên đây nhảy nè các bạn Yeah dạ. ừ. Và cuối cùng thì tôi cũng đã thoát khỏi được ông ngoại kinh dị các bạn ạ à. Ôi Tôi thiệt với bạn chứ ờ, Tôi cảm giác cái trò này khá là dễ Nó chỉ có một duy nhất một cái mà khiến cho tôi cảm giác sợ Đó chính là khuôn mặt của ông ngoại thôi <laughs> thiệt luôn á nhìn đúng sợ luôn các bạn ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như anh em thấy thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhớ đăng subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy có bên kênh youtube của tất cả các thành viên của hero team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em và nếu như bạn nào muốn mình sẽ tạo ra một kênh roblox để quay về roblox cho bạn xem hãy comment xuống bên dưới mình sẽ tạo một kênh roblox nha ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhé tạm biệt yeah team, hey yo team.